đối ờ, với những người làm website mà muốn ờ, đưa cái bài viết của mình hoặc là đưa cái website của chúng ta lên top thì một cái plugin không thể thiếu cho anh chị đó chính là plugin Russell. Russell là một plugin dành cho mã nguồn mở WordPress có rất từ lâu rồi và hiện tại Russell được những dân làm web họ ứng dụng rất nhiều bởi vì nó rất đơn giản và dễ dùng ở trong video ngày hôm nay thì tôi hướng dẫn anh chị đó là cách cài đặt và cách sử dụng plugin Waxcel như thế nào. Và trước khi vào phần bài học thì anh chị nhớ bấm đăng ký kênh của tôi là Phạm Thanh Bình và hãy bấm vào cái hình quả chuông ấy ở trên kênh YouTube để khi tôi ra video nào thì anh chị sẽ nhận được đầu tiên và hãy theo dõi tôi ở các kênh khác nhau như là Facebook Phạm Thanh Bình, website phạm thanh bình.com, TikTok Phạm Thanh Bình, vân vân. Để chị không chờ lâu thì mời chị hãy hướng mắt về màn hình máy tính của tôi và đây chính là cái màn hình máy tính của tôi thì đầu tiên để cài đặt được cái plugin Russell này thì chúng ta hãy truy cập vào cái website mà anh chị muốn cài đặt đó đầu tiên chúng ta hãy vào phần quản trị web đây đúng không là chị kéo xuống cái phần plugin đây chị nhé sau đó là chị bấm vào phần cài mới cho tôi cài mới thì chúng ta có hai phiên bản chính là phiên bản uh, miễn phí và phiên bản trả phí thì anh chị có thể cài phiên bản miễn phí ở cái phần à, ở góc phải của màn hình đây chị thấy có phần là tìm kiếm gói mở rộng thì tôi gõ là từ khóa là job chị nhé job sale bấm enter này thì hiển thị ra cái phần in đầu tiên đây job đây bởi team job này chị nhé thì đây là phiên bản miễn phí thì thông thường là đối với những học viên của tôi ở à, ví tôi đang có cái lớp làm website và hướng dẫn anh chị đó là SEO web lên top Google thì tôi à, sẽ tặng cho những học viên của tôi là những phiên bản trả phí hoặc là anh chị vào cái website có tên là tabi.edu.vn đây là website công ty của tôi ở cái góc phải màn hình đây có phần ô tìm đã anh chị nhập cho tôi từ Jotsell nhé Jotsell vào sau tìm kiếm sau đó là chúng ta kéo xuống xuống phần đó là Plin WordPress Jotsell Premium đây bấm vào đây anh chị nhé hiện tại là nếu chị mua bản gốc đúng không mua bản gốc giá của nó là khoảng hơn 2 triệu thì tôi đang có chương trình ưu đãi giảm giá cho những chị mà đã mua ở trên website của tôi với chương trình đó là chỉ bỏ ra 297.000 đồng là chị đã sở hữu được cái phiên bản à, Pro như này rồi là chị sử dụng được full tính năng và phiên bản này tôi update thường xuyên hiện tại là phiên bản này ở phiên bản 17.5 và tôi mới cập nhật ngày mùng 5 tháng 11 2021 bởi vì tôi đã là một agency partner của cái chiếc xe này rồi mà tôi đã có quyền à, bán tại Việt Nam chị nhé họ ra phiên bản mới ra tôi sẽ cập nhật thường xuyên ở trên website này thế để mua được plugin này với giá là 297 ngàn anh chị nhé anh chị bấm vào phần thêm giỏ hàng và sau đó tiến hành thanh toán thôi và anh chị bấm vào tiến hành thanh toán và sau đó là chị hãy chuyển khoản đến số tài khoản của tôi ghi ở trên đây đó sau đó là anh chị tiến hành đặt hàng thì đối với những học viên của tôi thì tôi ờ, cho sử dụng ờ, những cái theme ờ, phiên bản trả phí này phiên bản pro này một cách miễn phí chị nhé và bây giờ tôi sẽ tiến hành cài đặt cái plugin này đầu tiên là tôi sẽ bấm vào phần tải plugin lên tức là sau khi tôi đã gì đã tiến hành tôi tải ở trên website này về rồi đó thì anh chị đã thanh toán xong ấy thì anh chị thanh toán xong là anh chị sẽ nhận được một cái email thông báo từ công ty của chúng tôi là chị bấm tải về thôi đó và bây giờ tôi tiến hành là tôi tải plugin lên tôi bấm chọn tệp và tôi chọn đến cái thư mục mà chứa cái plugin mà tôi đã tải về rồi nó nằm ở trong uh, thư mục của tôi đây đây chính là cái phiên bản mới nhất đây và sau đó tôi bấm vào phần cài đặt và còn một bước quan trọng đó là anh chị bấm vào phần kích hoạt plugin pro này như vậy là tôi đã hướng dẫn anh chị là cách cài đặt xong cái plugin uh, Yourself phiên bản Pro. Ở trong video tiếp theo thì tôi hướng dẫn anh chị đó là cách thiết lập plugin uh, Yourself phiên bản Pro nó phù hợp với website của anh chị một cách chuẩn nhất. Và cuối cùng là chúc anh chị thành công Xin chào và hẹn gặp lại